Hello. Em chào cô. Yeah. Good evening, teacher. Good evening, everyone. Thầy Vương chào con kìa, chào thầy đi. Phạm Minh yêu cầu. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello. Hello, everyone. How are you today? Hello, teacher. Ôi Hello, teacher. Bây <laughs> giờ con. <laughs> Okay, how are you? How are you? Us? Is everything okay at school? everything okay at school? Yes. Everything is still great? Okay. Yeah. Oh, You're still learning online? Okay. Uh, I, I think um, secondary students are getting the vaccines, right? Is it true? Có phải là là đang được yeah, ờ, tiêm vaccine I'm... không đúng đúng không? Không á? Yes. No. Theo thông tin, theo nguồn tin cô nghe được thì học sinh từ 12 tuổi là là được đi tiêm đúng không? Thế có bạn nào được đi tiêm rồi? Cô này nó có cái mô đen là nó học không giờ nên tập Có bạn nào được tiêm rồi chưa? Mi. Mi là bạn nào đấy? con an à à an à <laughs> con tiêm rồi à con cảm thấy nào con tiêm mấy mũi rồi con tiêm mũi thì mấy mũi thứ nhất ạ à. ờ, mũi thứ nhất con có bị ốm không um I had a little bit temperature mm -hmm. a little bit fever right too well but it's okay okay it's good to hear that it's good to hear that When I had my first shot, okay, when I had my first shot, I got a fever too. And my arm was like so achy. And it's very, was very uncomfortable. Okay. Đâu các bạn, tắt mic đi nhá, cô đang giúp các bạn Ok, cô đang kể là hồi mà cô tiêm mũi một ý, cô cũng bị sốt lắm. Cô sốt cả một ngày luôn, sốt ờ, gần 39 độ. Xong rồi tay của cô đau, đau lắm. Không làm gì được, với tay lên không với được. Đấy mai. Um, à, Trần Quốc Duy, con cũng tiêm rồi hả? Ok. Cái cấu trúc cho cái từ ờ, được được tiêm vaccine rồi ý, là cái từ vaccinated này. Cô sẽ viết chẳng hạn như là đây này. Cô viết ở chat nha vaccinated. Okay, I am vaccinated. Có nghĩa là tôi đã được tiêm vaccine rồi. Okay, I am vaccinated. Thế rồi, cô gửi cho ai nhỉ? <laughs> gửi nhầm. Gửi cho mình bạn nào ấy. I am vaccinated. Đó, đây. <laughs> Đấy. okay, có bạn nào được cô bị hành là thuốc cô là thuốc xịn. Ờ, cũng đúng. Hồi đấy là cô tiêm um, AstraZeneca thì uh, chắc chắn rồi về là nó sẽ bị sốt này sau rồi tiêm mũi hai cô không bị sốt tí nào cô, cô chẳng bị làm sao hết cô sợ người ta tiêm nước cất cho cô ấy <laughs> ok Vậy hình như Vero sao là không bị không bị ốm hay sao cô nhớ là vậy ít người bị ốm lắm ok rồi chúng ta sẽ vào bài luôn nhá hôm nay chắc là cô sẽ phải dạy các con rồi sau rồi cuối giờ thì nếu mà còn thời gian thì chúng ta sẽ có một cái quiz và có thể là luyện phát âm theo một cái video là được ok rồi chúng ta vào bài luôn nhé đây là bài listen okay so we have three kids first one is Molly her name is Molly uh, the second one his name is Ravi and the last one is Jack and as you can see on the screen we have nine type of food here and it has to it has to do something with three kids on the left. Okay, so maybe they are their favorite food or what they eat for lunch. Okay. Okay, let's pay attention and listen to the recordings. Okay. Track 1.16. Hello, I'm Andy Brown, and you're listening to Radio Gold. Today, we're talking about school lunches. What do students eat every day? How healthy is it? I'm in Wilton School Cafe with three students. Thanks very much for talking to me, guys. What are your names? I'm Molly. I'm Ravi. And I'm Jack. Now, Molly, what are you having for lunch today? I'm having curry and rice. Mmm, looks nice. What kind of curry is it? It's vegetable curry. And what have you got for dessert? Well, I sometimes have fruit, but today I'm having chocolate ice cream. And are you having a drink? Yes, I'm having apple juice. I know water's better for you, but I don't really like it. Ravi. Okay, so you've just listened to Molly talking about what she have eaten, what she has eaten for lunch, okay? So who remember, who remembers what she just said? Okay, we do them now. Okay. Yes. Yes. Okay, so do you, do you remember what Molly has just said about what her uh, what her had for lunch? Okay. Uh, she has um curry or curry and rice. Curry and rice. So which picture is that? Picture two. Picture two. Okay, very good. Yes. And chocolate right, so we will ice have cream. M here. Chocolate ice cream. So which picture is that? Picture seven. Okay, picture number seven. Okay, very good. And apple and juice. Apple juice? Apple yes. juice. Okay, so it is number nine, right? Nine. Okay, very good. Okay, thank you, Trường. Rồi, cô nghĩ là bạn ấy làm đúng rồi. Nhưng mà cô cần một bạn nói cho cô đầy đủ các thông tin về bạn uh, Molly giúp cô nhé. Bạn là Phạm Hoàng Giang nào. Ok. Lúc nãy là là cô hỏi bạn trường thì bạn trả lời. Bây giờ con nói thành một bạn nhá. Về bạn Molly, bạn ấy ăn gì, uống gì, ăn gì vào bữa trưa, Đấy, uống gì vào bữa trưa. Ok. Molly has curry and rice. Mm -hmm for lunch. For lunch, yes. Very good. We have chocolate ice cream mm -hmm. for dessert. For dessert, yeah. And she also drinks apple juice. He also drinks apple juice. Okay, very good. Rất tốt, rất tốt. Cô cảm ơn. Okay, Được rồi. Uhm, tiếp theo, cô sẽ bật tiếp cái recording này Đó, chúng ta sẽ nghe về bạn Ravi nha. Bạn Kenny, con không request để điều khiển uh, What about you? màn hình nữa nhé. What are you having? I'm having pasta with tomato sauce and cheese. It's really nice. Are you having a dessert today? Yes, a banana. And what are you drinking? I wanted lemonade, but there isn't any left so I've got some water. And Jack. Okay. Ravi. Okay, Ravi, Ravi. Who can do this? Okay. Dao Hang Linh. Okay, Đào. Không tìm được tên thân nhỉ? Okay, Dao Hang Linh. Okay, so what did uh, Ravi eat for lunch? Uh, tree four, six. Three, four, and six. Can you tell me the name of the dish? Actually, uh, the pasta. Pasta? Pasta with, with what kind of toppings? Uh, tomato. Tomato, tomato sauce, right? Tomato is a, a type of vegetable, type of fruit, but this is a sauce made from tomato, okay? tomato sauce and what else? One more, one more topping. Do you remember? What do you sprinkle? What do you sprinkle on the pasta? And it's very chewy and stretchy when it is hot. Is it? <laughs> it's okay, it's cheese. Okay. And next one, how about um, dessert and drink? Water. Water, yeah. And what else? Banana. And uh, banana. Okay, very good. Thank you, thank you. Um, Tina. Okay, so can you tell me about Ravi, about what he eats? pizza, he eats pasta with tomato sauce as tomato sauce and cheese. Awesome. and he has a banana for dessert and he drinks water. Okay, so do you remember why he had to drink water? I think he, he wanted another kind of drink, right? So who remember? Um, Gao Zhang Liu. do you remember why he had to drink water? Because I think I remember he wanted to drink another kind of drink. Right? Cao Danh Lưu, đâu rồi? <laughs> bật mic đi con. Không bật à. Ờ, bạn uh, Lê Bùi Đức An vậy nè. Okay, do you remember why? He had to drink water I think uh, he uh, wants some lemonade, but he out of lemonade, so he wants to last water. Yes, he ran out of lemonade and he had to drink water. Okay, very good, very good, very good memory. Okay, thank you. Next one we have Jack. Let's pay attention. Isn't any left, so I've got some water. And Jack Tell us about your lunch. I usually have a hot lunch, like pasta. But today, I'm having some soup and a sandwich. What kind of soup is it? Vegetable soup. And this is a cheese sandwich. And what have you got for dessert? I'm having some chocolate today. And what have you got to drink? Lemonade. Well, those are the lunches at Wilton School. Are they better? Okay. <laughs> Okay, okay. Bạn nào nhỉ? Bạn Cao Danh Lưu đã bật tiếng mic chưa? Okay, tell me what Jack ate. You remember? Tell me the names of his dish. What did he eat? Đó. Đó rồi. Ok thì goes sẽ gọi bạn now? Kenny. Ok, where are you? Yes. Can you tell me something about Jack? About what he had for lunch? Yeah. Okay. Here you are. Can can can you uh, say the question again? Um, tell me the food that Jack ate for lunch. Mm, I think it's uh, chocolate. Chocolate, yes. Anything else? Yes. Anything else? Yes. Yes. What is what is it? I think it's done. Okay, thank you, thank you. Um, I think he had more than just a bar of chocolate, right? Okay, what is that? Minh Toàn đâu rồi? Minh Toàn, okay. Um, is sandwich. Sandwich and? in um, lemonade. Lemonade? Um, uh, soup? Yes. Yes, soup. What kind of soup is that? Do you remember? Mm, tomato soup. Tomato? No, not tomato soup. Who remembers? Okay, thank you. Thank you. Bạn nào nhớ? à, <laughs> bạn Minh Chí đâu rồi? Bạn nào nhớ là bạn bạn trai bạn ăn loại soup gì và loại sandwich gì? Okay, Minh Chí Curly con đâu rồi con mở mic rồi con ờ, nói lên xem nào ôi con nhắn nhiều ở đây thế ôi không spam nhá bạn nào mà viết một đống mi mi mi mi mi đấy cô kéo mãi không thấy bạn T1 nghĩa 5A4 nhá con mà còn spam một lần nữa là cô bảo thầy Vương khóa chat một lốc con luôn đấy nhá không có viết được lên chat đây nữa đâu nhá ok rồi Minh Trí con mở mic nào ở đâu rồi đâu rồi không mở rồi thì cô gọi bạn um, bạn nào nhỉ à, Hoàng Nguyễn Minh Tâm nghe đoạn mới hay sao ấy ok Hoàng Nguyễn Minh Tâm con có đấy không ok rồi thế bạn con có nhớ là bạn Jack bạn ăn món gì không bạn ăn món gì là bữa trưa không dạ bạn ấy ăn muốn Okay, uh, I need English. I need, I need to. I need you to speak in English. Okay. Uh, Jack eats a vegetable soup with a uh, yes? cheese sandwich. Yes, vegetable soup and cheese sandwich. Okay, very good. Okay. Rồi, cô cần một bạn uh, tóm gọn lại cho cô những cái gì mà bạn Jack bạn ăn nhé. Qua một vài câu, một vài câu. Ok, Huy 2K10. Huy 2K10 con có đấy không dạ, Minh Anh vậy Minh Anh không bốn dạ, đang nói thế Minh Anh đúng không con Okay. Yes. Okay, tell me about Jack, about what he ate for lunch. He ate sandwiches and sandwich. Mm -hmm. What kind of sandwich and what kind of soup did he eat? Tomato soup. Tomato soup? No, vegetable soup. Vegetable soup. Mm -hmm. And he drank lemonade and yes. chocolate. And eats a bar of chocolate. Okay, very good. Do you remember his favorite food? his okay cô gọi bạn khác uh, <laughs> Lê Hoàng Hải Đăng okay I I don't think cheese sandwich it eh, was the first first choice of Jack okay so what is his favorite food for lunch do you remember uh, Hải Đăng ơi trời ơi Lê Hoàng Hải Đăng con mở được mic chưa dạ ok rồi con có nhớ là cái món ăn mà bạn ấy thích ăn là gì không? Theo cô nhớ thì là cái món cheese sandwich không phải là cái món đầu tiên mà bạn ấy chọn đâu, không phải là một trong số lựa chọn đầu tiên của bạn ý. Bạn thích ăn món khác. Con có nhớ là gì không? Bạn Jack đó cô. Ừ, bạn Jack. Nhớ không? Chocolate. Không, món món chính cơ, món chính của bạn ấy ăn cơ. Quên rồi. So then your school lunches send us a text or an wait, wait, wait. and a sandwich. Tell us about your lunch. I usually have a hot lunch, like pasta. But today, I'm having some soup and a sandwich. Uh-huh, okay. What is it? Soup and sandwich. I know, I know. But uh, nhưng mà thường xuyên ý, bạn đi ăn món gì con nhớ không? I pasta. usually uh -huh, I usually have a hot lunch like pasta. Okay, but today I have a sandwich and some soup. Okay, được rồi, cô cảm ơn. Xong nha. Ok, món sandwich nó không phải là gọi là món nóng đâu con bởi vì là nó chỉ là bánh mì và kẹp với cả thịt nguội thôi hoặc là phô mai và một vài lát rau sống đấy salad nó không gọi là món nóng ok xong nha next one we we okay okay so are Molly Ravi and Jack's lunches healthy Thủy Tiên. I don't know. You don't know? Just yeah. just tell Maybe me your opinion. Well, yeah? I uh-huh. think it it it's healthy. I think so. Okay. So what kind of food do you think that is unhealthy? Mm, it's mm-hmm. ice cream, chocolate. Ice cream? chocolate. <laughs> Um, chocolate ice cream is not healthy? Okay. Yeah. <laughs> Just a little bit, but it, it tastes good, right? <laughs> It tastes yeah. <laughs> okay. Well, oh, that's my favorite food, Gina. Okay. Uh, it's everyone's favorite food. okay. Thank you, Hang Zhang. Okay, do you have lunch at school or at home? I have lunch at school. You have lunch at school? Okay, what kind of food do you usually have? I usually have um, vegetable vegetables, soup? vegetable soup. Mm -hmm. Rice always. Rice, always <laughs> rice. Yeah. uh, so what type of meat do you have? I oh at my school have pork. Pork. Okay. Sometimes have chicken meat. Chicken. How about fish? Fish? Uh-huh. No. No. <laughs> okay. Do you like your lunch at school? Do you like the food? Um, Does it I taste like, good? I like um, it's the house. <laughs> nó bị lag quá cô không nghe thấy gì đâu dạ. The food at school, the food at my school is okay. It's okay. It is acceptable, right? Not not as good as our moms make, right? <laughs> Yeah. okay. Okay. Thank you. Um. Do you, what do you have for lunch, Đức An? Hôm nay con học bằng máy gì đấy nhỉ? Con học bằng uh, điện thoại à yeah <laughs> nhìn nhìn khác quá okay so what do you have for lunch and is it healthy today I have a noodle soup, uh, noodle soup, a pork noodle soup, and some dragon fruit. Dragon? I think uh, it's wow. good, but I think very good. Okay, it is healthy. Do you think it's healthy? I think it's healthy, but mm. it's very, very fast to get uh, <laughs> after Oh, I eat noodle After I eat noodle soup after 1 p.m., I eat One. some rice. Okay, so after the noodle soup, you eat you ate some more rice. Yeah. Okay. But uh, I'm mm-hmm. Yeah, keep going. Uh. Thế rồi cô không nghe rõ con ạ. Nó cứ bị lắc lắc. Được rồi. Rồi cô cảm ơn cô. Cô nghe được hầu hết ý của con rồi. Ok, thank you Đức An. Minh Chí đâu rồi? What do you have for lunch and is it healthy? Yeah, I have uh, pork and yeah. beef. Pork? And, uh, a, a little soup. Yeah. soup with potatoes and carrots. Uh, potatoes and carrots. Okay. Do you think it is a healthy lunch? Yeah, I uh. think it's very healthy because um, it's very um, very fresh. Okay, fresh. it is very fresh and it is hot a hot dish, right? Yeah. Mm, okay. Is it filling? Is it filling? Mm. Có biết từ này không? Để, để bố biết nhá. Ôi, đâu quá chờ cô một tí máy cô nó cũng đang đợi thế rồi thế <laughs> rồi mấy đơ mấy đơ oh no oh no oh no <laughs> chờ cô một tí lỗi kỹ thuật không thấy con chuột đâu cả à, hu hu rồi <laughs> đây cô sẽ viết cái từ này đây feeling đây là tính từ có nghĩa là gì đố con biết no nhá is it feeling is your lunch feeling có nghĩa là nó có giúp con no không nó có có làm yeah. Ừ, ừ. uh, is very filling. <laughs> okay do you have to eat snacks after that? If yeah. you, it is not that filling. Yes? I, I, I don't <laughs> eat a snack, but I eat a, um, I eat vegetable, uh, I eat a apple. Oh, very good. Very healthy. Yeah. Okay. Pear, okay. pear, and watermelon. Wow. Apple, pear, and watermelon? Very, <laughs> very yeah, good. <laughs> a little bit watermelon okay, you eat three types of fruits in a day. Okay, <laughs> thank you. Yeah. Okay, very good. Oh, okay. Nice. You are eating very healthily. Okay, bạn um, Trần Ngân Băng. Okay, can I ask you what do you have for lunch and do you think it is healthy? Mm, um, um I have lunch. What do you have for lunch? I have lunch. Um, I have lunch. Huh? I have lunch. You have what? What kind of food? Um, I have lunch noodles. You have noodles, yes. Anything else? Um, sandwich. Sandwich, yes. Sp um, noodles and sandwich. Yeah. Do you have? Uh, do you eat fruits after that? Yeah. Yeah. What what kind of fruits? Can I? <laughs> Okay, very good. So, do you think it is healthy? Anything is healthy nó có tốt cho sức khỏe những cái món ăn con ăn có tốt cho sức khỏe không? Không. À, <laughs> ok ok. Con lớp mấy nhỉ? Ngân băng nhỉ? Con lớp con lớp 4. À, lớp 4 à, nói thế là tốt rồi con ạ. Rồi, cô cảm ơn, cô cảm ơn. Rồi, con mới vào học đúng không? Ok. Cô hỏi nốt một bạn này, bạn Kenny nào. ok What do you have for lunch and do you think it is healthy? It is good for your health? Hello, where are you? Uhu, bạn nào trả lời cô? Được rồi. Hỏi bạn uh, cuối cùng này, bạn uh, Nguyễn Khánh Linh đang <laughs> giơ tay. Các con có thể nhắn vào trong chat cô biết là bạn uh, là thầy Vương khóa chat chưa mà có cứ nhắn vào đây nhá. Yes. Dạ. Okay, Khánh Linh. Okay. So, what do you usually have for lunch and do you think it is good for your health? Mm, I usually eat rice, meat, vegetable, and soup for lunch. Um, I think it's healthy for me and for my family. Okay, I, I didn't catch the the last food that you mentioned. What is it? Cái món cuối cùng um, mm, là món gì nhỉ? Cô cô chưa nghe rõ. Soup. À soup. Okay. Soup. Nó là âm sờ nhẹ con. mình chỉ nói là soup thôi chứ không phải là soup nhé soup okay okay thank you very much okay um do you have lunch at school or at home Khánh Linh um, I have lunch um, at home okay very nice <laughs> okay so I, I um, if everything is normal and you have the chance to go back to school, uh, do you still eat lunch at home? Mm, I study online. Okay, yes for now, but I'm asking about the future. Like you have the chance to go back to school. Will you still eat lunch at home? Yes. <laughs> Okay, very good. Thank you, thank you. Very good, very good. Rồi, à, mấy giờ rồi? 8 rưỡi. Okay. đầu tiên bài này là cái bài uh, dùng uh, gì nhỉ? Uh, connectors là liên từ đúng không nào? Hôm nay chúng ta học về ba liên từ or, but và and. Ok, cô cần một bạn. Nói cho cô biết ba từ này nghĩa là gì và khi nào chúng ta dùng nó nha. Bạn nào uh, tự tin uh, tự tin à? Ủa, các con giơ tay à? Các con giơ tay à để cô thế để cô xem cái phần uh, video nhá để cô nhìn các con <laughs> nhá chứ bây giờ là cô đang nhìn chat thôi ok con giơ tay nhiều thế cô gọi ai bây giờ hả <laughs> các con làm khó cô quá ok bạn bạn thao danh lưu xem nào với cô gọi mấy lần rồi không trả lời cô bây giờ có trả lời được câu này không ok chúng ta có and or con nói lần lượt cũng được từ nào con biết con nói nha ok cô sẽ hỏi lần lượt nhá từ an khi nào con dùng từ an và từ an nghĩa là gì <laughs> gì đấy I don't eat breakfast but I have a big lunch <laughs> cô đang hỏi là từ an nghĩa là gì và khi nào con dùng nó rồi ơi <laughs> đâu rồi bạn cao danh lưu rồi không gọi bạn khác nhé bạn Khanh à chưa hỏi được cái đấy đã trả lời rồi rồi đây là trời rồi các con giơ tay cô gì đứa con đây này <laughs> ok để xem nào cô lướt đến các bạn ở cuối chẳng thấy bạn nào mở cam cả nhưng mà cô không gọi đâu nhá không gọi đâu cô gọi mấy cái bạn mở cam này ờ, ờ. đâu nhỉ bạn nào gì bạn à, đỗ quốc trung xem nào Yes. Ok. Từ A nghĩa là gì hả con và khi nào con sẽ sử dụng nó? Từ and. Ok, chúng ta có liên từ and là từ, từ nối. and. Ừ. Từ and mình chỉ, chỉ nói với từ là từ nếu mà mình nói từ cuối cùng thì sẽ dùng chữ an nằm trước từ cuối Đúng. cùng ạ. À đúng chẳng hạn như mình phải nối ba cái thể loại ba cái từ ba cái danh từ với nhau thì hai cái từ đầu tiên nối với nhau bởi dấu phẩy và hai từ cùng nối với nhau bởi chữ a rồi đúng đúng đúng ok chữ a nghĩa là gì con ant nghĩa là gì lại tắt mic rồi chung ant nghĩa nghĩa là và đúng rồi ok à, có một cách sử dụng từ an nữa là nối hai từ có thể là danh từ động từ tính từ nhưng mà nó phải tương đồng với nhau các con nhé chẳng hạn như uh, she is uh, pretty and intelligent chẳng hạn như thế cô ấy xinh đẹp và thông minh thì xinh đẹp và thông minh đều là hai tính từ mang nghĩa thẳng mang nghĩa tích cực đúng không chứ mình không thể nói là she is pretty and um, lazy mình nghe thế nó không nó không được tương đồng với nhau nó phải nối hai cái từ nó với sự tương đồng nhất định ok được rồi Um, tiếp theo là từ but. Um, bạn Như Quỳnh đâu rồi? Như Quỳnh. Ok, từ but nghĩa là gì và khi nào con sẽ sử dụng nó? Em thưa cô, từ but có nghĩa là nhưng và vì. Vì á? Đâu, có nghĩa là từ nhưng đó con. Ừ, but nghĩa là nhưng. Ok, khi nào con dùng nó? why don't it breast and à, ê, ê. không phải khi nào không phải là khi nào trong bài mà <laughs> là mà là trong trường hợp nào con sẽ sử dụng từ but đã hiểu ý cô không <laughs> Ok, rồi cô cảm ơn con. Cô nhờ bạn uh, ờ, China nhá. Trong những trường hợp nào thì con sẽ sử dụng từ but sử dụng từ nhưng nhưng nghe nó có cái ý nghĩa kiểu như là trái ngược nhau rồi đúng không me hmm? me okay. me là bạn teacher bạn à? đi yes cô đang hỏi bạn Tina con khi nào bạn ấy không trả lời được thì cô sẽ gọi con nha ok Tina khi nào con sử dụng từ nhưng ở trong câu when people um, say things that are opposite. Trái ngược, trái ngược, trái ngược. Opposite, opposite in yeah. meaning. <laughs> Mm-hmm. Okay. Nếu mà I didn't know what it called. Đúng rồi, từ an và từ but thì đều là từ nối giữa hai cái tính từ với nhau nhưng mà an nối hai cái từ nó tương đồng về mặt ý nghĩa, còn but nối hai từ nó trái ngược nhau về mặt ý nghĩa. Giống như ví dụ hôm nay cô lấy she is pretty but lazy cô ấy xinh đẹp lắm nhưng mà cô ấy lười quá đó thì mình sẽ dùng từ but <laughs> ok cảm ơn Tina rồi bạn Kenny đúng nào còn một từ cuối cùng là từ or rồi nghĩa là gì hả con và khi nào con dùng nó uh, or là hay hoặc uh, là hoặc đúng uh, mình dùng nó khi là có hai vế đối xứng nhau cô ví dụ mình uh, hỏi là bạn mà mình đi địa điểm này hay đi địa điểm kia hay là ăn cái này hay ăn cái kia gì đấy cô à, ok con lấy ví dụ thì đúng rồi nhưng mà nó không phải gọi là đối xứng mà là nó liên quan đến sự lựa chọn cậu thích cái này hay cậu thích cái kia đúng không giống như trong câu yes. này này we don't get chocolate or crisps at home à at school nhầm ok chúng tôi không có uh, sô cô la hay là uh, khoai tây chiên ở trường ok và mình cũng sẽ dùng từ or ở trong câu phủ định nữa nhé ok yes. thank Kenny được rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bài câu 1 này cô cần bây giờ khi cô mới hỏi con điền nhá rồi number one ui da, tú phương Mm, I don't eat breakfast. Yeah. Dạ. But I have a big lunch. Ok, đúng rồi, đúng rồi. Con có thể nói cho cô vì sao mà con chọn từ but được không? Vì sao từ but lại là từ hợp lý ở trong trường hợp này? Con thì con cũng không biết cô ạ, à, vì con chọn bừa <laughs> đó. Thế thì, con, con nghĩ là từ but sẽ hợp lý hơn. Thế thì nhưng mà mình nghĩ thế thôi à. Mình chỉ nghĩ là nó hợp lý thôi, mình phải có sự giải thích cho nó chứ nhỉ. Thế con giải thích cho cô nghĩa của câu này đi. Câu này nghĩa là gì? I don't eat breakfast. Tôi không ăn bữa sáng nhưng tôi có một bữa trưa một bữa trưa lớn. Bữa trưa lớn à? <laughs> Đúng rồi. Ok, tôi thì không ăn sáng nhưng mà buổi trưa thì tôi ăn rất nhiều. Ok, đúng rồi. Cảm ơn Phương. Đúng. Câu này có phải dựa vào nghĩa thì con phải chọn được nhá. OK, number two. Ok, để cô xem nào. Bạn nào đang giơ tay vậy? uh, Huy trưởng. Yes. Của hai. Con sẽ điền từ gì? I think. Uh, Con đọc cả four. câu đây cho cô xem nhé. I eat lots of fruit or drink lots of water. Ừ, thế à? Con lại điền từ hoặc vào đây hả? Nếu mà con điền từ uh, or thì con dịch câu này như nào có hợp lý về nghĩa không tôi ăn rất là nhiều hoa quả hoặc uống rất nhiều nước <laughs> nghe hợp lý không không phải trưởng hợp lý lắm à? ờ con sẽ chọn từ nào mình chỉ chọn mình chọn giữa o và a thôi uh, về điền từ an đúng không rồi dịch cho cô câu này đi con vì sao điện từ uh, an ờ, cái cái hành động ăn hoa quả ăn nhiều hoa quả và uống nhiều nước là hai hành động rất là tốt cho sức khỏe đúng không và bạn cái bạn nói câu này bạn muốn nói là tôi vừa ăn nhiều hoa quả lại còn vừa uống rất là nhiều nước ok rồi chứ mình không bắt bạn lựa chọn gì đây nhá <laughs> ok rồi cô cảm ơn trường quý chết ok number three à, bạn là lê ngọc ánh đâu nhỉ vừa mới nhìn thấy xong đâu rồi Ngọc Ánh con đâu rồi Nó cũng không nhìn thấy con nữa thật không đâu rồi đâu rồi sao cô không nhìn thấy Ngọc Ánh nữa nhỉ còn đâu nhỉ à, à đây đây đây đây Lê Ngọc Ánh Hello teacher Hello So what do you Okay, so what word do you fill in number three? I will choose, I have cake in the morning, but I don't have it in the evening. Đúng rồi, đúng rồi. Vì sao hả con? Vì sao con lại chọn but? Bởi vì nghĩa của câu này là tôi tôi ăn bánh vào buổi sáng nhưng tôi sẽ không có nhưng tôi sẽ không ăn vào buổi tối. Đúng rồi, ok về nghĩa thì đúng rồi nhá thì con làm đúng rồi nhưng mà mình có thể nhìn thấy là ở đây là câu khẳng định còn câu sau là câu phủ định là hai cái thứ trái ngược với nhau phải không thế chắc chắn là mình phải chọn but rồi ok ok last one last one I don't like carrots chấm chấm chấm tomatoes bạn nào ý nhỉ bạn Dũng Dũng Dũng Dũng Dũng <laughs> Em thưa cô là ta chọn or Ok, con dịch ờ, con đọc cả câu giúp cô sau đó con dịch cho cô nghĩa ở câu này xem sao nào. I don't like carrots or tomatoes. Ok, có nghĩa là gì vậy là Tôi không là tôi không thích cà rốt hoặc cà chua. Đúng rồi, tôi không thích cà rốt và cà chua. Trong trường hợp này chữ or có thể dịch được là và. Bởi vì đây có phủ định mà. Thế nếu mà muốn nói là tôi thích ăn cà rốt và cà chua thì mình sẽ nói như nào con I like carrot I like carrots or tomatoes sai rồi chưa đúng đâu đây là câu khẳng định đúng không câu khẳng định thì mình lại phải nối một từ yeah. and ừ, là đọc lại được cô yeah. nào ừ, ờ tôi thích cà rốt và cà chua nói như nào I like carrots and tomatoes. Đúng rồi. Nhưng nếu mà tôi không thích thì phải là or. Đúng rồi. I don't like carrots or tomatoes. Ok. Rồi cô cảm ơn con rất là tốt. Ok. Mấy giờ rồi? Buổi sau nói nhá. Bây giờ cho làm ờ, cô sẽ cho làm quiz nhá. Ok. <laughs> Có vẻ là rất là háo hức làm quiz rồi đúng không? Ok, cô định cho các con nói bài này cơ nhưng mà có vẻ hơi bị muộn giờ. Ok, chúng ta làm quiz nhá. Chuẩn bị sẵn sàng ờ, thiết bị chưa con? Rồi, cô sẽ chuẩn bị gửi link vào trong chat đây. Bạn nào mà dùng ờ, điện thoại thì nhập luôn cái Join My Quiz này vào và nhập code cho con nhé. Bạn nào dùng laptop nhấn luôn vào trong chat nha. Ok, các bạn đang vào rồi. Bài này thì mình cũng sẽ học về liên từ. Nó sẽ mở rộng hơn là những, những cái từ mà con vừa học như là but, and và or. Thì nếu mà từ nào con chưa biết thì lát nữa cô sẽ giảng nha. Bài này có thể là nó cũng hơi uh, thử thách một chút. Quy 2K10 sau nãy cô không gọi em cô gọi con một lần nhưng mà con không bật mic đúng không à huy trời ơi rồi vào đông quá 37 bạn rồi hôm nay lớp chúng ta cũng khá là đông có khoảng 6 60 bạn đó các con vào nốt nha để chúng ta sẽ bắt đầu quiz sau lúc chờ đợi các con thì cô sẽ xem là có cái nhạc gì nó hay ho tí không không có <laughs> cái gì nhỉ lấu phai I don't know xem nào mà các con không buồn ngủ nhá có một cái bài này lâu phai mà cô rất là thích mà cô đã không tìm thấy nó À các con có biết không? Dạo này cô rất hay, hay nghe nhạc Giáng sinh nhá. <laughs> cô rất là hay nghe nhạc Giáng sinh. nghe này xem có hay không nào? Mong là không bản quyền. Ôi, nhạc, nhạc này mà đi ngủ nhá thì thì quá hợp luôn. Vừa ngủ vừa nghe nhạc Giáng sinh ý. Tối nào cô cũng nghe vừa ngủ vừa nghe nhạc Giáng sinh các con ạ. Ok, 51 bạn rồi, vào nốt giúp cô nhé. Bạn nào có bạn nào chưa vào được không? mất dính bản quyền Cô sợ quá Rồi là chơi được không? Cô bắt đầu nhá Cô tạm ờ, ngắt cái nhạc này đi Dính bản quyền lắm các bạn Ok, let's start <laughs> Vừa bảo let's start thì có một bạn khác vào Ok, 55 bạn rồi bắt đầu nhá bắt đầu nhá bạn nào vào muộn thì cứ vào đường link ờ, thầy vương hỗ trợ cô ờ, gửi nhá rồi chúng ta bắt đầu rồi đúng không? Các bạn chơi lại thì anh Nguyễn Bình Phương Ôi. Bảo Long Nó không lại chơi được nữa Trời Long đâu rồi Bảo Long ở đây Đứng thấp quá nên là phải chơi lại đúng không? Ok, thế này thì cô ờ, bạn đi cô thấy chưa các bạn đang nói là nếu mà mình chơi lại là không được chấp nhận đâu nhé đây bạn bảo long ơi lê bảo long ok các bạn hầu hết là làm xong rồi nè nè con dừng nhá con dừng nhá con dừng ở đây á con Chậm nè Ôi Hoàng Giang ơi sao lần này con lại ở đây Sao lại con lại ở tận đây vậy Đây là Phương đây Rồi cô em ở đây nhá Mình còn kịp chữa bài Đan đan Lớp đông nhờ Đông thật Ok <laughs> Tìm nha, à, Xem cái view full report này nó có ra cái gì không? ok à cái này nhìn sẽ rõ hơn điểm vào các con nè nếu như chúng ta là một cái lớp thật ý thì cái này còn có thể gửi đến email của bố mẹ cơ Được chưa email to parent này sợ chưa <laughs> ok China, Hoàng Anh Tuấn Nguyễn Phương đấy đúng đúng 8 sai hai là đúng, đúng thứ nhất thứ hai luôn nè Ok. Uy. À, Lê Bảo Long chơi lần hai. Rồi, ok. Nhìn chung cũng cũng được, cũng ổn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chữa nhé. Các con cố gắng lần sau đúng 5% cô. Thế nào? Ok hai dancer thôi nha. Okay. Number one, the boys wanted pizza. Chấm chấm. They looked up the number for Marcos. Um, cô sẽ gọi một bạn này. Đáp án nào là đáp án đúng? Lê Hoàng Hải Đăng. Em thầy à, em cô là sâu ạ. So, okay, the boy wanted pizza. So they looked up the number for Marcos. Ok? Câu này nghĩa là gì mà con lại chọn là so? À, đăng. Biết câu này nghĩa là gì không? Bạn nào biết câu này nghĩa là gì? Chơi tiếp với cô. Rất là thích chơi. Ờ, đăng đâu rồi? <laughs> Hải đăng đâu rồi? Gọi bạn khác. Bạn Minh Phương đâu rồi? Minh Phương có đấy không con? Thế rồi. Dạ con đây cô. À, ok, câu này nghĩa là gì hả con? Nếu điền từ sâu ở đây, từ sâu thì đúng rồi nhá. Thì nó có nghĩa là gì? Ờ, ừ. Các cậu bé đã muốn một chiếc pizza. Vậy ừ. họ đã nhìn <laughs> các con có biết cái từ look look up hay không đây là phrasal verb nó là một cụm từ look up là nhìn số nhìn. đó look up bằng nghĩa với cả find là tìm ý. Đã... Ừ. nên là họ đã tìm số của cái nhà hàng tên là Marcus okay. rồi các cậu bé này rất là muốn ăn pizza do vậy là họ đã tìm cái số điện thoại của cái nhà hàng Marcus này ok rồi tiếp theo rồi, cái này thì các bạn làm rất là tốt đúng không? Đúng hầu hết. Ok, rồi các con. Bạn nào giúp cô câu này với? Ờ, để cô nhìn phần chat nào. Bạn Huy 2K10 mới bảo là cô không gọi đúng không? để cô gọi con nhé. Huy đâu à? Ok Huy ơi. Được rồi. Nhi ơi cô gọi con nè thấy chưa thấy chưa cô gọi cũng không có trả lời cô luôn nha ơi chà bạn um, Trần Quang Minh không biết cô không hiểu cô gọi chưa nhưng mà con cứ trả lời cô cô câu này đây rồi câu này mà điền bất thì có nghĩa là gì hả con mà vì sao điền bất alo Trần Quang Minh. Không <laughs> ai trả lời cô hết. Bạn uh, Lê Bảo Long đâu rồi? Lê Bảo Long. Mở mic nhé con nhé. Cứ như cô nói mình ấy nhỉ? <laughs> Không phải là trả lời cô. bạn là Phan Nhật Đăng Minh xem nào con có đấy không Dạ cô. đây rồi. Cuối cùng cô cũng nghe thấy rồi Ok, đọc cô câu này lên với. Mira and her team didn't finish the project, but they worked hard. Rồi, Mira and her team didn't finish the project, but they worked hard. Ok, câu này nghĩa là gì hả con và vì sao mình lại dùng từ but? Mira và nối hai cái gì nhỉ? Hai cái ý nó như thế nào với nhau nhỉ? Hai ý dạ đó. là nhân. Ừ, hai ý nó trái ngược với nhau đúng không? Thế hai ý nào trái ngược trong câu này? Dạ thưa cô là didn't finish project với đài Quốc Kiệt Tháp. Ờ đúng rồi. Mira và nhóm của bạn ấy đã không hoàn thành cái dự án nhưng mà họ đã làm việc rất là chăm chỉ rồi ok rồi cảm ơn con đúng rồi đúng rồi next one ui Ôi, con làm sai nhiều nhở? xem nhá students should be quiet during the play chấm chấm chấm applause at the end is allowed câu này có vẻ là hơi nhiều từ mới đúng không đây cô sẽ cung cấp cho con một vài từ vài nghĩa nhá applause là chào vỗ tay chàng pháo tay à ờ, dùng ok đấy allow nghĩa là gì cho phép được cho phép ok bạn nào làm lại giúp cô cô này dịch nghĩa luôn cho cô nhé bạn bùi mai mai đâu rồi không có đấy không Hello. bùi mai mai đâu rồi đâu rồi đâu rồi không có bạn nào trả lời cô hết đức minh đức minh hello hello đâu rồi đâu rồi có đâu rồi ok student should be quiet cái gì đấy nghiêm túc nghiêm túc nghiêm túc con em con nó nói là students should be quiet during đến giờ phát bây giờ students should be quiet during the play but applause at the end is allowed allowed ok câu này nghĩa gì hả con câu này có nghĩa là học sinh thì nên làm sao quiet thì nên quiet là gì tắt mic rồi à thế cô dịch cho con nhá học sinh thì nên giữ yên lặng trong suốt vở kịch the play là vở kịch nhưng mà những cái tràng pháo tay ở cuối vở kịch thì sẽ được cho phép có nghĩa là mình đang có hai cái ý trái ngược nhau là ở trên là im lặng và ở sau là tràng pháo tay rất là to đúng không đấy là hai ý trái ngược nhau nên mình phải dùng từ but Thôi chúc mừng 17 ờ, bạn đã làm đúng câu này và 21 bạn cộng 13 bạn cộng 13 bạn làm sai. <laughs> Trời ơi, ok, rồi. Next one, next one. Rồi, cô sẽ gọi ờ, bạn nào giơ tay đi con, giơ tay đi các con. Cô đang nhìn vào con này. Trần Ngân Băng, ok. Trần Ngân Băng. Rồi, đọc câu này giúp cô nhé. Jack was afraid that he took a nap. Okay, Jack wasn't tired for he took a nap. Okay, câu này thì cô công nhận là hơi khó nếu con chưa học đến. Từ for này nó đồng nghĩa với cả từ because là chỉ là lý do. Câu này nghĩa là Jack không mệt bởi vì anh ấy đã ngủ một giấc ngắn thôi. Ok, yeah. Từ không thể dùng được, an cũng không dùng được, sâu cũng không dùng được. Okay, for bằng nghĩa với cả từ because nha nếu thay từ because vào đây thì cũng thế thôi Jack wasn't tired because he took a nap ok cảm ơn nhân ngân băng next one câu này các bạn làm sao nhiều nhỉ um, lê bùi phương anh đâu rồi yes uh <laughs> -huh. đóng giúp này với con you must buy the tickets or we want be able to see that play. Okay, you must buy the tickets or we won't be able to see that play. Câu này nghe gần giống như một câu uh, nghe đe dọa thì nó hơi hơi quá nhỉ, nghĩa là hơi hơi dọa một chút đấy. Chúng ta phải mua vé, nếu không là chúng ta không thể xem ở kịch đấy được đâu. Thế nó liên quan đến sự lựa chọn, đúng không? Một là mua vé, hai là nếu mà không mua vé thì sẽ không thể vào xem vở kịch đó được. Ok, mình sẽ sử, dụng từ or. Next one, next one, next one, next one. Bạn Kiều My. Ok. Tả giúp câu câu này con nhé. Bạn Kiều we, we live in the same building, but we hardly see each other. Ok, rồi, chọn but là đáp đúng. Vì sao con lại chọn but hả con? Vì sao mình lại chọn but ở câu này? Ơ, con có đang bật mic không? Đâu rồi? Thì cô giải giải đáp cho con nhá. Dù sao mình cũng muộn rồi. Ok, chúng tôi sống, sống cùng trong một tòa nhà. Nhưng mà chúng tôi hiếm khi nào mà gặp mặt nhau. Ok, sống cùng tòa nhà nhưng lại hiếm khi gặp nhau là hai ý trái ngược. Ok, nên mình phải dùng từ but. Rồi, cô lại chữa tiếp ba câu còn lại cho con nhá. She extremely she is extremely rich, but she's not snobbish. Đố con biết snobbish là gì? Snobbish như kiểu là kiêu căng ấy, kiêu căng ấy. Thì câu này có ý nghĩa là cô ấy rất là giàu đấy, nhưng mà cô ấy lại không kiêu căng. <laughs> Ok, đây là hai cái ý trái ngược nhau đúng không? Và mình chọn từ but. Tiếp theo, câu này hơi dài. Because this diet consists of non-meat food sources, a vegetarian typically consumes less fat and cholesterol than an individual who consumes meat. Bởi vì cái um, chế độ ăn này gồm những cái nguồn thực phẩm mà không có thịt nên là những người ăn chay sẽ nạp vào trong cơ thể ít chất béo hơn và ít cholesterol hơn là những người ăn thịt. Okay hơi hơi challenging đúng không? Okay, tiếp theo, mom went to the grocery store. After that, she ran to the bank, the post office and the pet store. Cô cần bạn dịch giúp cô câu này. Okay, bạn Ngọc Hai đâu rồi? Câu này hoàn toàn phải dựa vào nghĩa thì mình mới chọn được. After that. Ok Ngọc Hai, con dịch giúp cô cái câu này có ý nghĩa là gì vậy? không nghe thấy rõ con không nghe thấy con nói con đâu rồi uhm, không nghe thấy không có nghe thấy bạn um, bạn nào bây giờ là bạn nào bạn nào bạn Minh Toàn Minh Toàn Minh Toàn Minh Toàn Minh Toàn yes uh -huh. à, con này nghĩa là gì ạ Dạ thưa cô là mẹ mẹ đã đi đến cái cửa hàng cửa hàng rau củ cô. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Sau đó cô ấy đã cô đó cô ấy đã chạy đến um, nhà nhà băng ngân hàng là ngân hàng nhà hàng rồi. rồi tiếp theo là cái building ừ. và cuối cùng là đến shop pet shop à, cửa hàng thú nuôi đúng không? Ok. Đầu tiên là câu một mẹ đến cửa hàng rau củ, sau đó bà ấy chạy đến uh, ngân hàng, bưu điện và cuối cùng là cửa hàng thú nuôi. Ok, đúng rồi. Câu cuối cùng nhé. Câu này khó thật. Neither my mom nor my dad is happy with my report card. Cả bố và mẹ tôi đều đều có happy hay là không happy hả con? neither nor nó có ý nghĩa phủ định có nghĩa là cả bố và mẹ tôi đều không hài lòng với gọi là sổ liên lạc của tôi đấy về điểm số cuối kỳ của tôi <laughs> chẳng hạn ok rồi ok được rồi à, tức là buổi sau cô sẽ nói nhiều hơn về những cái từ nối các con nha rồi bài học hôm nay thì cũng hơi quá dâu một chút à, các con bây giờ mình sẽ ờ, đi ngủ và ngày mai chúng ta đi học tiếp các con nhé stay safe too. Okay. Goodbye, teacher. Yeah. Bye, everyone. bye bye Goodbye, teacher. Bye. Mong lần sau cô gọi bạn nào là bạn ấy trả lời được nhá. Bye bye. Thầy Vương tắt giúp cô nhỉ.